em ơi anh khóc anh khóc thật rồi anh đã trao em với cả một tình yêu anh thương em những chiếc hôn vùng dài. anh thương em thương những đêm dài em hạnh phúc bên người mới này anh sẽ giữ thương em anh giữ chặt